Hello xin chào tất cả bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của tôi Thì hôm nay tôi sẽ thực hiện một clip theo ý kiến của rất là nhiều bạn đã comment lên cái video mà mua siêu xe Ferrari 488 Spider của tôi đấy Thì là sau khi mà mua xong con Ferrari ấy thì có rất là nhiều bạn đã comment bảo là anh anh đập xe đi rồi anh anh phá xe đi anh đốt xe đi rồi các kiểu các thứ nói chung là các thứ còn là điều luôn thì là hôm nay là tôi sẽ thực hiện theo ý kiến của tất cả các bạn đó chính là tôi sẽ đập con siêu xe Ferrari 488 Spider ok đó thì là đập để theo ý kiến các bạn thôi chứ thật ra tôi không muốn đập mà thôi suy nghĩ kỹ rồi để anh em muốn tôi đập thì tôi đập luôn và tôi chắc chắn là tôi sẽ đập con Ferrari 488 luôn auto là như vậy luôn mà trước khi là ra cái đập xe ấy, thì là tôi muốn giới thiệu anh em cái phần mềm Bilomo phần mềm kiếm tiền online đây là cái phần mềm mà đã giúp tôi có thể kiếm tiền để mua được con siêu xe Ferrari 488 Spider để mang về đập cho bạn xem ngày hôm nay đấy thì là để cho anh em biết là kiếm tiền nó dễ dàng như nào thì ngay bây giờ tôi sẽ cầm cái điện thoại mình lên và kiếm tiền bằng Binomo đấy, kiếm tiền online rất là đơn giản thôi đó bây giờ tôi sẽ vào ứng dụng Binomo Ok hiện tại thì tôi đang ở trong giao diện chính của ứng dụng kiếm tiền online Binomo Bây giờ để kiếm được nhiều tiền tôi nghĩ là tôi sẽ phải đặt cược một số tiền đáng kể Và tôi nghĩ là 300 đô là số tiền rất là ok để đặt cược Rồi Biểu đồ các bạn thấy là nó đang giảm xuống một thời gian rất là dài rồi Nên là tôi sẽ đặt cược chiều hướng giảm Ok Tôi có thể chọn số tiền nhiều hơn để đặt cược Nhưng mà 300 đô là cũng đủ rồi Và số tiền này sẽ kiếm được cho tôi khoảng tầm 540 đô chỉ trong vòng nửa phút Đó các bạn thấy rồi ờ, các bạn thấy là biểu đồ bây giờ nó đang đi lên hay đi xuống đây rồi biểu đồ nó đang xuống rồi các bạn mày qua rồi thôi xong rồi nó lại lên rồi tôi sẽ không kiếm được tiền sao trời ơi mẹ biểu đồ vừa giảm mà sao tự nhiên bây giờ lại xuống thế này mà tôi nghĩ là tôi có thể kiếm được tiền bởi vì biểu đồ đang xuống rồi chắc chắn là như vậy rồi ok tôi đã kiếm được 540 đô và tổng giá trị tài sản của tôi đang có là 810 đô đấy các bạn thấy không kiếm tiền online trên Binomo rất là dễ chỉ sau vòng nửa phút mà tôi đã kiếm được hơn 10 triệu đồng rất là phê luôn và bây giờ tôi sẽ dùng số tiền này để đi mua siêu xe Ferrari đấy, 10 triệu đồng thì mua làm sao nhỉ không sao nói chung là đủ tiền để mua không đủ tiền thì là mua trả góp đấy thì là những bạn nào muốn kiếm tiền online trên Binomo các bạn hãy kéo xuống dưới phần mô tả tôi đã đặt link tải dưới phần mô tả chỉ cần kéo xuống đó thôi các bạn hãy tải Binomo về và kiếm tiền cùng ETS bây giờ là tôi sẽ đi mua siêu xe Ferrari về để đập Ferrari 4SS 488 đấy nhá siêu xe nhá con này thật sự để mà nói các bạn này nó rơi vào khoảng tầm mà hơn một triệu đấy tôi mua là hơn một triệu xe mô hình thôi nhưng mà nhìn rất là chất nhìn thật đến từng chi tiết nhưng mà hôm nay là phải cắn răng để mà đập cho anh em xem thì là bây giờ là không linh tinh luyên thuyên nữa tôi sẽ đập cho anh em xem trước tiên là tôi sẽ dùng cái búa này tôi đập này đấy cái con gà điên nó cứ kêu và tiếp theo là tôi sẽ dùng cái búa 50 kg này tôi đập cho nó chất nhưng mà cứ đập búa bé đã bởi vì con này tôi nghĩ là búa bé nó không chịu được chứ nói gì là cái búa to như này rồi đó đóng cửa vào này các bạn nhìn này xe phi này sợi xịn chưa đấy này, này xe có giảm sóc luôn nha các bạn nhìn này xe có giảm sóc này này đó có giảm sóc luôn này thấy chưa chất chưa mở được cửa này đó mở cửa này ok rồi mở được cả mui này đấy chất chưa đó mở được cả cái à, dàn máy ra này đây này máy đằng sau này nhìn chất chưa đấy rất là chất luôn bên trong có ghế ngồi các kiểu con là điểu nhá rồi đóng cửa lại này bây giờ này tôi sẽ phi thẳng vào kia này Bây giờ thì là tôi sẽ dùng con siêu xe phe Ferrari này đâm thẳng một cái búa kia Đấy Đâm với tốc độ cao xem nó hỏng nhá Phá hủy này bây giờ chấp nhận là mất hơn triệu này Đấy xe còn mới nguyên nha anh em Xong lại bảo là xe cũ chết Vừa mới đặt hàng hôm qua ở trên Hà Nội về đấy Bây giờ phi này phi tốc độ cao này Phi Ui rồi ôi mạnh như thế mà chỉ có xước tí này thôi Không sao đằng nào cũng xước hỏng rồi Phi mạnh tí nữa nào Ê, quả này phi hơi mạnh à! Lệch lệch lệch lệch Lệch đường lệch đường lệch đường Không sao ok Bây giờ nó đã xước như thế này rồi là tôi phá luôn này Đâm này bây giờ đâm cái búa này <laughs> Phi tiếp Phi thẳng vào cái búa Vào đầu à Ôi rồi Ôi rồi lại lệch đậu phụ này nó tiếp phát nữa quả này phi cần này chưa đập đâu bây giờ chỉ có phi thôi bắt đầu này thế là này ui rồi ôi chưa gì đã long sòng sóng rồi vẫn không vỡ vẫn không vỡ chỉ méo thôi ui xe này xịn thật này các bạn nhìn này chỉ xước tí thôi này đúng là xe hơn triệu khác đấy vỡ kính rồi không sao kệ đi nói chung là đằng nào sẽ nó hỏng đấy đâm như thế mà mới chỉ xước cái tí này thôi phải gọi như là xe cực kỳ xịn luôn đấy rất là xịn đâm tiếp này phát cuối cùng này Xua. Trời ơi, phá được xe rồi Rồi, bây giờ là sẽ dùng búa ở đập Nhưng mà trước khi đập là tôi sẽ bẻ à. Bẻ cái cửa rồi Tiếp theo cái cửa thứ này Rồi gãy được cái cửa thứ hai rồi Ui cửa làm chắc vãi trưởng Toàn bằng hợp kim đấy các bạn Bảo sao đắt tiền như này Đây bên trong nội thất này bây giờ là bẻ cái cánh cửa rồi Còn cái gì nữa đâu Mở này ra đi Rồi gãy luôn rồi Bây giờ đập nhá Đập này Lúc này xuống đập Đấy nhá Theo đúng ý các ông nha là đập xe nhá Ok nó sót lắm như để <laughs> buồn thủng cả bánh ra này đấy nát hết rồi các bạn này nát bét lên bẹt này rồi à đúng là phí phạm của trời đấy đập đập theo ý các ông nhá đấy các ông thấy không à các ông thấy sót tiền không bây giờ là tôi đập thì các ông lại bảo là tôi ờ, hoang phí rồi là người không có để mà đi để mà dùng thì người đem nó đập gì tôi đập ok đấy tôi đập theo ý các bạn nhá đấy rồi đấy bữa rồi đấy Cái này đủ nát chưa Hai còn thích thế nào nữa đây này máy móc này đập hết luôn đập hết bánh này bổ luôn đó bây giờ là cái màn đập cuối cùng của 50 kg đằng nào nó nát rồi thôi chốt cho quả chốt rồi nghỉ chứ mệt quá đấy anh em nha đấy xe ấy, Ferrari đấy 488 đấy không câu đấy bảo tôi nó phép quên không thêm chữ đồ chơi vào nhưng mà thôi để vậy cho anh em eh, xem gì nào Đây, cái búa này tôi mới sơn này nhìn đẹp không? Bây giờ review búa cho anh em xem luôn này. Đây là chiếc xe tôi vừa mới đập ra các bạn này. Đó. Nhìn nát bét bẹt bẹt rồi. Thấy chưa? <laughs> nhìn sót vãi trưởng đây à. Đuôi của nó này. Đó. Titan đấy. hết nha bét bèn bẹt nha đúng theo nghĩa chuẩn từ đập nha ok đây vô lăng này đó vô lăng còn có cả logo của Ferrari luôn chất chưa đây bánh xe bánh xe thì là vẫn còn nguyên vẹn các bạn trời ơi bánh xe nguyên vẹn rồi có một bánh xe là còn chất nhất còn đây là cái vành xe thì nát rồi nát hết sót quá đây 488 GP nha các bạn chuẩn xác là Ferry 488 nhá đấy nặng nặng phết bằng sắt mà cửa thì vẫn còn nguyên nhưng mà xe nát hết đấy đập này nhìn búa đập này đập nõm cả nhà vào này đây các bạn nhìn này đây là cái máy của Ferry gương này gương cũng thật luôn chứ không phải gương gương giả ghế là lành lặn nhất trong tất cả cái bộ phận luôn bây giờ tôi sẽ lấy những cái bộ phận lành nặng nhất ra đây bánh xe này cũng hơi hỏng rồi còn mỗi ghế là lành lành nhất nghe chứ là cái này bị xước rồi đây cái này bị xước rồi đây bánh xe bánh xe này vỡ hết rồi thôi tập trung vào đây đi nói chung là vỡ hết rồi đây tôi cho các bạn xem này đấy đây là cái đống đồ của ferry đống vụn nát vụn ra rồi đó tôi thu vào đây cho các bạn xem có nhiều đồ như nào thấy chưa toàn rác là rác thôi đấy cho bạn xem kỹ ok giờ là ferrari đã trở thành một cái đống cho tàn nát vụn nát bét như này và chả còn gì khác cả nghe thấy phí quá mà thôi không sao làm theo ý kiến của tất cả các bạn thôi đấy vỡ hết rồi ok nói chung là tôi đã thực hiện xong cái màn phá hủy con siêu xe ferrari bằng búa đấy tôi đã dùng búa đập nát bét con ferrari rồi nói chung là đã thực hiện thành công nghe ok không nhiều bạn lại bảo tôi không đập đấy con đấy chuẩn xác là ferrari luôn Mặc dù nó hơi bé một tí thôi nhưng mà nó là Ferrari À bây giờ <laughs> Nhìn sót quá Tôi vẫn đi vậy không nhìn nó nữa cho đỡ đau khổ Hy vọng tất cả bạn đang xem clip của tôi hãy ủng hộ bằng cách là like, subscribe, chia sẻ và nhớ đăng ký kênh tôi nha Ok Mẹ mấy con gà Tôi phải nói to để át đi tiếng mấy con gà, mấy con gà nó kêu kinh quá Xuống mắt giết thịt rồi, con gà này tông môn mấy con gà này Suốt ngày kêu bảo sao rồi, suốt ngày phải lên đĩa Gáy to vai trưởng ra luôn <coughs> Ok rồi xong Đấy nhớ like subscribe nha cho anh em nghe tiếng gà nó gáy mấy con gà điên này ấy là tôi nói bắt đầu chúng nó mới gáy còn tôi mà lặng ngắt là chúng nó lại kêu Đấy không, thấy không? Lặng ngắt kêu mà nói cũng gáy thì không biết là bọn này nó bị điên hay nó bị thần kinh Nói chung là mấy con gà điên Ok rồi kết thúc clip Đi vào đây mệt quá